thể tích khối chóp có cạnh bên mà vuông góc với lại đáy. Đó. Thì chúng ta phải định ờ, nghĩa thế nào là khối khối chóp có cạnh bên vuông đáy. Hình chóp mà có cạnh bên vuông với đáy thì cạnh bên đó chính là chiều cao của khối chóp. Như vậy ờ, việc tính đơn giản rồi đúng không nào? Ta đã biết được chiều cao. Đó. Ta đã xác định chiều cao chính là cạnh bên. Thì chúng ta chú ý như này này. Và ờ, chúng ta sẽ có hai cái mô hình quan trọng. Mô hình thứ nhất đó là Ờ, mô hình mà ờ, cho cái chóp SABC. Chóp SABC thì trong đó SA um, là chiều cao, còn nó tam giác ABC, góc đáy là tam giác ABC. Còn mô hình 2 đó là uh, ờ, SA là chiều cao và đáy nó là một tứ giác, đúng không? Tứ giác thường chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay đó là uh, uh, hình bình hành hoặc hình vuông, hình chữ nhật, đúng không nào? Đấy, thì chúng ta tìm hiểu cụ thể mô hình nhé mô hình số 1 này chúng ta cùng tìm hiểu này mô hình số 1 là mô hình hình chóp SABC cạnh SA và vuông góc với một phẳng đáy chúng ta hình hình vẽ đây đây là mô hình hình chóp SABC có cạnh SA vuông góc với đáy thì chúng ta sẽ mổ xẻ những cái kiến thức mà liên quan từ lớp 11 đó là các kiến thức về góc kiến thức về cạnh bên đúng không nào đó thì bây giờ chúng ta chú ý này đáy là tam giác ABC được chưa đáy là tam giác ABC thứ hai đường cao chính là cạnh SA đó, SA vuông với đáy thì chiều cao này của cái chóp này chính là cạnh SA tiếp tục này mục số 3 chúng ta phải tìm hiểu đó là các cạnh bên à, chúng ta thông số các cạnh bên là có SB SC và SA đây là ba cạnh bên đó. thứ tư này chúng ta chú ý các tam giác SAB và SAC là các tam giác vuông tại đỉnh A vì sao lại vậy chúng ta chú ý này SA và vuông góc với mặt phẳng đáy thì SA sẽ vuông góc với tất cả các đường thẳng thuộc một đáy. Trong đó SA sẽ vuông với AB, SA vuông với AC. Như vậy ta sẽ có các tam giác SAB và tam giác SAC là các tam giác vuông tại đỉnh A, đúng chưa nào? Chúng ta chuyển tiếp này, tiếp tục sang ý thứ năm đó là góc. Góc giữa cạnh bên SB với tam giác à, à, với đáy ABC là góc SBA nhé Góc giữa cạnh góc giữa một đường thẳng và một mặt phẳng đúng không nào? Góc đường thẳng và mặt phẳng đó là góc được xác định giữa đường thẳng ấy và hình chiếu vuông góc của nó xuống mặt phẳng. Chúng ta thấy này, SB giao mới mặt phẳng ABC tại B đúng không nào? Rồi A vuông với đáy thì thì AB chính là hình chiếu của AS đúng không? Đấy, đúng không? À, AB chính là hình chiếu của uh, ờ, uh, ờ, SB xuống mặt phẳng đáy. Như vậy góc giữa SB với lại ABC chính là góc SBA Tương tự như